Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Với một số người đam mê tốc độ thì chạy xe với tốc độ cao mà vẫn trong phạm vi cho phép của pháp luật luôn là mơ ước cháy bỏng. Để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông, hầu hết những con đường cao tốc trên thế giới đều có giới hạn về tốc độ. Ví dụ, ở Mỹ, tốc độ tối đa cho phép khi xe lưu thông trên đường phổ biến là khoảng 120 km/h. Nếu vượt quá mức trên, người lái có thể bị phạt tù. Tuy nhiên,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 đường cao tốc SH130 ở Mỹ với vận tốc tối đa cho phép là 137 km/h. Texas State Highway 130, gọi tắt là SH130, là đường cao tốc có chiều dài 131 dặm, tương đương với 211 km, bắt đầu từ San Antonio đến Georgetown, bang Texas. Con đường này xây dựng từ năm 1985. Đặc biệt, nó có đoạn cho phép tốc độ tối đa lên đến 137 km/h, cao nhất tại Bắc Mỹ. SH130 là đường thu phí thuộc sở hữu của nhà nước, được phát triển theo hình thức hợp tác công tư với công ty nhượng quyền SH130. Theo thỏa thuận, nhà phát triển sẽ thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì thu phí trong hơn 50 năm. Để đầu tư cho con đường cao tốc này, công ty SH130 đã phải bỏ ra 1,3 tỷ đô la Mỹ để làm con đường. Xếp ở vị trí thứ 9, đường cao tốc Chakia ở Bulgaria với vận tốc tối đa cho phép là 140 km/h. Đường cao tốc Chakia kết nối thủ đô Sofia của Bulgaria với thành phố Burgas trên bờ biển đen. Tổng chiều dài của nó là khoảng 360 km. Phần cuối cùng của đoạn đường mới được khánh thành ngày 15 tháng 7 năm 2013, sau 40 năm xây dựng. Tốc độ cho phép tối đa trên đường cao tốc Chakia là 140 km/h. Đây là mức cao hơn so với mức trung bình của châu Âu. Chakia là đường cao tốc đầu tiên ở Bulgaria và có tầm quan trọng đáng kể đối với nền kinh tế và giao thông đất nước này. Để xây dựng một đường cao tốc dài 360 km, Bulgaria đã mất gần nửa thế kỷ trong 40 năm xây dựng con đường này, đất nước đã chuyển sang một thể chế chính trị khác, thay đổi 15 thủ tướng chính phủ và dân số giảm 1 triệu 363.201 người. Quyết định về xây dựng đường cao tốc đầu tiên trong nước được thông qua từ năm 1964. Tuy nhiên, việc xây dựng chỉ bắt đầu từ năm 1973, hay nói cách khác là 9 năm sau khi xuất hiện thiết kế sơ bộ Sau 10 năm thêm nữa, người dân của hai thành phố lớn nhất Bulgaria là Sofia và Plovdiv mới được tận hưởng đường cao tốc giữa hai thành phố. Đó là kết thúc giai đoạn đầu tiên của công trình đường cao tốc Chakia. Đến tận năm 1995, Thủ tướng Chính phủ lúc đó là Jan Videnov mới khánh thành tiếp 32 km từ Plovdiv đến Orizovo và tổng chiều dài của đường cao tốc là 165 km. Thú vị hơn nữa là từ năm 1995 đến năm 2001, việc mở rộng tiếp đường cao tốc được xây dựng chỉ có 4 km. Nói cách khác, trong 28 năm, chỉ xây dựng được hơn 150 km đường cao tốc, tức là đúng 6 km mỗi năm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 8 ngày hôm nay, đường cao tốc A4 ở Ba Lan, với vận tốc cho phép tối đa là 140 km/h. A4 Autostrada là đường cao tốc chạy từ Tây sang Đông và xuống miền Nam Ba Lan, dọc theo dãy núi Stuttgart và Campetin. Con đường này tiếp tục kết nối với hệ thống Autobahn của Đức. Tổng chiều dài toàn tuyến lên tới 669 km. Năm 2016, con đường này được hoàn thành tất cả các giai đoạn và biến A4 trở thành tuyến đường cao tốc xuyên biên giới hoàn chỉnh đầu tiên của Ba Lan. Tốc độ tối đa trên A4 là 140 km/h. Tuy nhiên, bạn có thể chạy hơn thêm 10 km/h mà không bị phạt. xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách ngày hôm nay, đường cao tốc E11 ở Dubai, với vận tốc tối đa cho phép là 140 km/h. E11 là đường cao tốc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là con đường dài nhất của UAE, trải dài từ Al Silat của Abu Dhabi và kết thúc ở Ras Al Khaimah ở Oman. Chạy song song với bờ biển dọc theo vịnh Ba Tư con đường tạo thành trục chính liên kết một số thành phố chính của tiểu vương quốc lại với nhau, giúp giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế. Tốc độ tối đa cho phép của đường cao tốc E11 là 140 km/h. Ban đầu, nhà chức trách giới hạn tốc độ tối đa ở mức 160 km/h. Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn xảy ra đã khiến họ phải điều chỉnh về mốc trên. Xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách ngày hôm nay, đường cao tốc Autostrada A1 ở Italia với vận tốc tối đa cho phép là 150 km/h. Autostrada A1, còn được gọi là Autostrada del Sole, có nghĩa là đường cao tốc của mặt trời. Cái tên này thể hiện ước mơ về một con đường cao tốc đầy nắng và không khí biển trong lành, khác xa với màu xám và sương mù của các thành phố phía Bắc nước Ý. Đây là tuyến kết nối Milan với Napoli, có tổng chiều dài 755 km. Con đường này là xương sống của mạng lưới đường bộ Italia, tốc độ tối đa cho phép là 150 km h trước khi đường cao tốc này được xây dựng. Hầu hết các con đường ở Ý đều còn sót lại từ thời Cassay và sẽ mất 2 ngày để đến Taboli từ Milan. Với đường cao tốc A1 thì chỉ có 7 giờ. Để hình thành mô hình của A1, các kỹ sư giỏi nhất của nước Ý đã đến Hoa Kỳ. Đây là nơi họ nghiên cứu các hệ thống đường cao tốc phát triển mạnh mẽ của nước Mỹ lúc bấy giờ. Và tất nhiên sau đó, các kỹ sư đã thiết kế con đường theo kỹ thuật dân dụng của riêng Ý phép màu trị giá 300 tỷ lira, tương đương với 150 triệu euro ngày nay, cho 755 km đường. Hiện Autostrada Densoli là đường cao tốc lâu đời nhất ở châu Âu và vẫn là đường cao tốc dài nhất ở Ý. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vị trí thứ năm ngày hôm nay, Nürburgring ở Đức, không hạn chế tốc độ. Nürburgring được xây dựng vào năm 1984 với mục đích biến thành đường đua Grand Prix. Tổng chiều dài của tuyến đường là 20,8 km, chênh lệch độ cao từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất lên tới 300 m. Ngày nay, Nürburgring trở thành nơi kiểm tra tốc độ của các hãng siêu xe trên toàn thế giới. Người lái có thể chạy tốc độ tối đa của xe Tuy nhiên, sau nhiều vụ tai nạn, chính quyền tại đây đã ban hành lệnh cấm xác lập kỷ lục tốc độ trên con đường này. Hiện con đường này nổi tiếng với tên gọi là Địa ngục Sành, nơi thu hút các tay đua từ khắp nơi trên thế giới đến để chinh phục những khúc cua khó và trải nghiệm cảm giác phấn khích tột độ khi chạy đua với thời gian. Vậy làm sao để có thể chạy xe tại Nürburgring? Rất đơn giản, bất kỳ ai có giấy phép lái xe hợp pháp cùng với phí tham gia là 30 euro, đều có thể cầm lái chính chiếc xe của mình trên đường đua Nürburgring, từ siêu xe, xe thể thao, mô tô cho đến những chiếc xe bình dân hay thậm chí là xe buýt. Và bây giờ, Chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư ngày hôm nay, đường đua East of Man ở Anh, không giới hạn tốc độ. East of Man là hòn đảo nằm giữa Vương quốc Anh và Bắc Ireland, nổi tiếng với cuộc đua mô tô thường niên lâu đời nhất lịch sử. Những chiếc xe được phép chạy hết khả năng và không giới hạn tốc độ tối đa. Thông thường, các tay đua thường chạy ở vận tốc trên 300 km/h. Chính vì đua với tốc độ cực cao lại trên một địa hình có nhiều thử thách từ những khúc cua gắt. Đường có bề rộng ngắn và gồ ghề, nên những ai tham gia cuộc đua đều có tinh thần thép. Kỹ thuật xử lý xe mô tô thể thao của các tay đua của giải này được liệt vào hàng lão luyện. Tuy nhiên, những biến cố khó lường trên đường đua khiến giải E of Man trở thành nguy hiểm bậc nhất thế giới. Có tới 242 tay đua đã tử nạn tại cung đường tử thần trong lịch sử hơn 100 năm của giải đua này. xếp ở vị trí thứ ba ngày hôm nay, đường cao tốc Outback ở Australia không giới hạn tốc độ. Outback Highway là con đường kết nối Queensland và Laventon ở miền Tây Australia, tổng chiều dài 2.700 km. Tuyến đường này chạy qua những thành phố lớn nhất xứ sở chuột túi. Con đường này không giới hạn tốc độ tối đa, đồng nghĩa với việc bạn có thể chạy bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của những chú chuột túi là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với cánh lái xe. Trên con đường này, bạn sẽ được trải nghiệm một chuyến đi cho phép mình đắm chìm trong màu sắc yên bình của vùng hẻo lánh nước Úc, nơi đồng hồ đo quãng thời gian của bạn thu thập được những kỷ niệm theo từng km. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự đa dạng của thiên nhiên, cảm nhận là nước mát lạnh trong các hẻm núi lung linh bao phủ lấy bạn – được truyền cảm hứng từ kiến trúc độc đáo của từng dãy núi và nghe những cây sồi sa mạc thi thầm trong những khu vực và nghe những cây sồi sa mạc thi thầm trong những khu rừng hung vĩ của chúng, đắm chìm trong văn hóa bản địa. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí Á quân ngày hôm nay. Đường cao tốc Autobahn ở Đức không giới hạn tốc độ. Nước Đức nổi tiếng thế giới với xe hơi, lễ hội bia, quê hương của nhiều nhà soạn nhạc, nhà khoa học lừng danh. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Autobahn, hệ thống đường cao tốc quy mô và hiện đại hàng đầu thế giới. Autobahn là hệ thống đường cao tốc liên bang ở Đức đây là xa lộ không giới hạn tốc độ tối đa. Tuy nhiên trên thực tế, khi chạy qua những khu đô thị, tốc độ bị giảm xuống 130 km h để giảm tai nạn. Người tham gia giao thông có thể chạy với tốc độ 241 km h hoặc 322 km h hoặc hơn, không có điểm dừng, không chạm thu phí, không dành cho người yếu tim là những điều khiến cho Autobahn trở nên đặc biệt. nhưng để vận hành hệ thống đường cao tốc phức tạp, hạn chế tối đa các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, Autobahn cần đến những điều luật khắt khe về tốc độ, công nghệ hiện đại trong chế tạo mặt đường và tất nhiên, ý thức người tham gia giao thông vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chỉ 1 phần tư trong tổng chiều dài gần 13.000 km của Autobahn cho phép tài xế thoải mái nhấn ga và đạt đến tốc độ mà mình muốn. Điều này đồng nghĩa với việc người lái phải tuân thủ các điều luật về tốc độ nếu không muốn bị cảnh sát hỏi thăm, phạt hành chính. Lý do, người Đức thiết kế Autobahn không phải là nơi để con người đặt cược mạng sống trong những cuộc chinh phục tốc độ một cách điên rồ. Theo tính toán, tốc độ trung bình của các tài xế khi chạy trên Autobahn là 142 km h Autobahn có 6 làn xe, tổng chiều dài khoảng 12.917 km. Đây là một trong những hệ thống đường phức tạp và hiện đại nhất trên thế giới. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với vị trí quán quân ngày hôm nay, Bonnie Vincent Flash của Mỹ, không giới hạn tốc độ. Bonnie Vincent Flash là sa mạc muối ở Tây Bắc Utah, Mỹ. Đây là nơi chiếc Bugatti Veyron đã đạt đến tốc độ tối đa trong bài chạy thử nghiệm năm 2006. Ngoài ra, sa mạc muối này còn là nơi xác lập kỷ lục 1.228 km h trên siêu xe phản lực Thrust SSC. Bình nguyên muối Bonivin, nơi phẳng tới mức bạn hầu như có thể nhìn thấy đường cong của trái đất, cằn cỗi tới mức không một dạng sống dù đơn giản nhất nào có thể tồn tại trừ giấc mơ tốc độ hoang dại của loài người. Rộng 120 km vuông, bình nguyên là tàn tích của hồ Banhivin và lớn nhất trong số các bình nguyên muối thuộc Great Salt Lake, bang Utah của Mỹ. Nơi này được quản lý bởi Bureau of Land Management, nắm đa phần kỷ lục tốc độ trên đất liền, mở cửa miễn phí và bạn có thể tự so lái xe tại đây. Tuy nhiên, nếu muốn đua tại Bonnie Speedway, bạn có thể cần một bằng lái đặc biệt